Rồi dạ, ok Vậy là tổng kết sau 4 trận uh, Solo giữa Tuấn Cơm và GTD An Thì uh, An đã giành chiến thắng Với số điểm là 23 điểm Hơn một điểm so với tôi Cay nhỉ <laughs> Hơn đúng điểm ạ Dã dạ, man <clears throat> Thôi được rồi, thì uh, chúng ta coi như là kết thúc cái uh, content solo anh em nhé Và bây giờ chúng ta um, chơi thêm trận nữa cho nó đỡ tức anh em ạ chơi thua cái cái, cái tỷ số mà nó uh, nó nó nó lớn ấy cái khoảng cách nó lớn ấy thì thực ra cũng không tức lắm nhưng mà mẹ thua đúng điểm cay thật sự thế là tôi lại phải làm thêm trận nữa làm trận top 1 cho nó nguôi ngoai nguôi ngoai phần nào <laughs> anh em nhá <clears throat> làm trận top 1 xong đi ngủ cho nó thanh thản ừ. rồi <clears throat> Không biết là anh em thích chơi, chơi cái cái bộ gì nhỉ? Anh em thích tôi chơi cái bộ gì? 9 ép thì thì không chơi nữa anh em nhá. 9 ép chơi nhiều rồi. 9 ép chơi nhiều rồi. 9 ép 9 m thì bỏ đi nhá, mấy cái bộ đấy bỏ đi. Đấy. 9 ép 9 m bỏ này. Gót bỏ đi nhá. Mấy cái bộ gót bỏ đi. Mấy cái bộ mà tôi hay nó rank ấy bỏ đi nhá. Cái trận này giải trí tí. Nhưng mà phải một cái trận đấu là mà anh em phải cho tôi một cái đội hình ấy mà nó độc thì nó độc thật nhưng mà nó phải có cái cơ hội để mà tôi đánh được top 1 ấy Chứ còn anh em chơi cho mấy cái đội hình Sida kiểu dạng như là vừa lấy có ông là bảo <laughs> chơi <laughs> Cái gì cơ? Để tôi xem lại nào Unicorn, dồn đồ cho Unicorn làm co Mẹ quỳ <laughs> Chơi bộ vừa lấy có ông chơi gót Unicorn đúng không? Gót Unicorn dồn đồ cho Unicorn làm co Thôi chịu rồi, làm sao mà chơi được anh em mới cho cái bộ nào nó đơn giản tí nhá chơi những cái bộ mà nó phức tạp quá tất nhiên là nó nó lạ nhưng mà nó cũng phải có cơ hội để nó được top 1 chứ còn bây giờ mà chơi với cái bộ mà lâu hốp đọc xe đọc qua cái line up đã chả thấy có một tí cơ hội phần trăm nào là <laughs> có thể thoát được cái top 8 rồi mà anh em thấy mấy cái đội hình vãi cứt Assassin nhưng chơi hệ phép Assassin nhưng chơi hệ phép à, <laughs> Dã man à, Assassin nhưng mà chơi hệ phép Tức là lấy đồ toàn đồ ờ, ma lăng Đồ tông trưởng hả <coughs> Thôi anh em bình tĩnh Bây giờ đang có hai con uh, Tinker này hai con Heaven Bomber này Gót đỏ <laughs> Gót đỏ ừ, Dã man gót đỏ gót đỏ thì sẽ là meta tôi tôi dự đoán thì bộ gót đỏ trong tương lai nó sẽ là meta đây anh em ạ <laughs> bây giờ anh em chưa biết sức mạnh của nó thôi nhưng mà thực ra trong khoảng một tháng nữa thì có thể là nó sẽ là một cái gì đấy đấy thế lực đấy không đơn giản đâu anh em ơi <clears throat> nhưng mà tất nhiên là hôm nay tôi sẽ không chơi gót tôi nói rồi tôi không chơi gót còn gót đỏ có mạnh thật sự không ấy thì anh em cứ đợi nhá đợi rồi anh em sẽ thấy là cái cái lời tiên tri của tôi nó là chính xác ừ. trong vòng khoảng một tháng nữa nha khi mà um, chúng ta thấy là có cái bọn bây giờ anh em thấy đấy hôm nay tôi chơi toàn ép với cả toàn mết gặp cũng toàn ép toàn mết thôi toàn ờ, chín uh, ép và chín mết thôi thì anh em cũng biết rồi đấy khoảng một tháng nữa mà sau khi người ta phát hiện ra một cái lay up mà nó có thể counter được vào những cái lay up meta hiện tại thì rõ ràng người ta sẽ chơi nhiều cái bộ đấy à, bộ gì thì anh em hồi sau sẽ rõ nhá rồi chúng ta xem nào cái <laughs> trận này chả biết chơi cái đéo đi luôn già mỗi hôm kiểu <clears throat> có con gấu ấy mua không nhở gấu hay chơi gấu chơi gấu cho nó lạ lấy cái xung kích trước thôi có Tinker lên 2 sao, Heaven Bomber lên 2 sao thì chúng ta lấy xung kích đó là sự lựa chọn tốt nhất ở cái giai đoạn đầu game rồi. Exit Ranger. Có nên mua con Exit thay cho cái con con con con Ách không nhỉ? À không, Ách phải giữ lại. Ui. Gì đây? Chơi mết Ờ à, chuyên mết à Ra gấu mết rồi anh em ơi Ra gấu Nhưng mà cái trận này không có con rớt Ra gấu mết ra <clears throat> không có rớt thì vẫn chơi được 9 mét đấy nhá Chơi 9 mét mà gấu Gấu mết làm co thì có được không Chơi 9 mét gấu mết làm co Không cần rớt anh em ạ Không cần rớt 5 dòng 9 mét năm dòng 9 mét Gấu mét làm co Hợp lý Được <clears throat> Bộ ấy đủ lạ chưa anh em Nhá Ờ chơi cái bộ đấy đi Chốt đi Chốt kèo ấy nhá Chơi bộ 9 mét 9 mét riu 9 mét riu rồi dồi 9m riu mà cái con này thì nó có khác gì trong bộ gót không Con gấu này nó lướt chết liên tục Đóng đá vừa lướt vừa đóng đá anh em ạ Ờ được đấy Có ten có vẻ hay Được ok <clears throat> Đấy rồi Rồi, 3 mét trước đã Evil Glide Wing Ranger Bắn trưởng thì con Wing Ranger này cũng khỏe Ở level 6 chúng ta có thể up chúng ta cho vào Nhưng mà nếu mà cho Evil Glide chúng ta sẽ có cái bộ Exorcist ở level 6 Thêm bộ Exorcist nhưng bộ Exorcist mà không có đánh tay thì có vẻ như là sẽ không hiệu quả mà một con Wing Ranger đâu Chúng ta chơi Wing Ranger thì nó hiệu quả hơn Wing Ranger skill được cộng thêm 30% đam anh em ạ Từ cái ờ, hiệu ứng của bọn 3m Hợp lý không? Hợp lý chưa? Ở level 6 là chúng ta cho Wing được vào rồi Nói chung là tôi nghĩ là nên mua mấy cái con có thể tung được trưởng thì nó hay hơn Tung trưởng kiểu đam phép ấy Sao rick cỡ được Thêm wing này Thêm con wing nữa này Up 6 cái đã cho chắc chắn đã có chuỗi thắng đây anh em ạ Chuyện này ra human đi Vẫn chưa ra human kìa Chúng ta cần những cái con human giai đoạn đầu game Để làm cái gì Để coi như là Tí nữa lên được 12 chứ Tầm này chưa triệu human luôn Flame Wizard thực ra bây giờ hai tiền nó dễ ra mà nhở Sao bây giờ vẫn chưa thấy ra con nào nhở Rồi thắng phát là mua win nữa rau sau lên được con win hai sao thì là yên tâm luôn anh em ạ Mà cái lý do mà cái con win này nó ngon hơn cái con evil ấy Cũng là bởi vì là cái con win này Ui Thua mẹ ơi Ui Không đủ tiền mua con Wing Quả đấy bán nhanh thì chắc đủ tiền Cái con Wing này nó skill Nó có trừ giáp anh em ạ Thiếu một con human nhở Chúng ta đợi một con human nữa Thực ra thì cái con uh, wing ấy trước sau thì cũng bán thôi Cũng cũng cũng, cũng bán thôi Để còn lên được uh, Ví dụ như là ở level 7 đó Chúng ta kẹp thêm ba ba human vào <clears throat> Giả sử như không ra là con flame thì Sẽ phải kẹp ở level 7 Ra được flame wizard thì có thể chơi ở level 6 được Chơi level 6 có 3 human 3 mét nhưng mà giả sử như ra là con gấu ấy chúng ta vẫn phải bán đấy thôi ở level 7 sẽ là ba gấu anh em ạ nên là không có slot cho con wing đâu ba gấu kết hợp với cả 3 mét tinh cơ thì phải giữ lại tinh cơ là con gây đam chính ấy là không bán được tinh cơ đam to lắm anh em ạ <clears throat> heaven bomber ấy ở giai đoạn đầu game đam mà to Rồi tính rao rồi Cái rao uh, 9 này chúng ta sẽ gặp coi như là rất có thể là sẽ gặp cái thằng có chuối Ờ, à, thằng top 1 thế này Top 1 hai gấu rồi Round này rất có thể gặp thằng có chuỗi đây Có ăn được không? Đúng rồi, ui gặp thằng Uzi luôn này Nó có con gấu xin hai con hai sao, có ăn được không nhờ Tôi chỉ có một con duy nhất hai sao thôi, là con tinh cơ thôi Ăn được không? Ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Ui, cắt chuối anh em ơi Hay quá Được quá nhờ Tự nhiên có một đống tiền Ok đấy Lại cảm giác như là ok rồi đấy Nhưng mà bây giờ tôi cần là cần cái gì Cần một con flame wizard anh em ạ phải tích sách nhanh thôi Bây giờ nó là round 10 rồi 11 rồi vẫn chưa có đủ bộ human thế này Chưa có đủ bộ human thì có lên chơi human không Hay là chuyển sang chơi gót Mà thôi Bảo không chơi gót rồi ừ. Không anh em lại cứ bỏ lừa ừ. Gậy gỗ này Ồ ui đồ này đồ kiểu đồ vật lý chín mét được đấy Trời ơi, chơi 9 mét được đấy Up 7 luôn Round sau là gặp thằng Sa Si Thằng Sa Si cũng khỏe Nói chung là sẽ phải up luôn thôi anh em ạ Không giữ tiền làm gì cả Tầm này cứ up Đang có chuối Up đúng ờ, level là được thì lỡ ghép cái bờ linh này Một cái bờ linh với một cái ờ, trượng phép 30% Lấy sẵn đi Như này cho tôi vẫn ăn thằng Sashi thôi Ui nhưng mà sao tôi trông thấy cái thằng Sashi này nó khỏe này Cây hai ba con ba con hai sao ạ Có ăn được không Ui giời, bình thường Bình thường thôi Làm gì mà không ăn được Ờ Ui, ba con gấu rồi ba con gấu Ok, thay con ọc ra rồi Vậy là nếu mà có human thì buộc phải ra con uh, Flame Wizard Thì chúng ta mới cho được bộ human 3m vào đây ba human 3m ừ, Trận này chưa có ba human Có vẻ hơi chậm anh em ạ <clears throat> Rõ ràng là bình thường ở cái round Mấy cái round thấp bị ra được ba con human sớm Thì chơi 6 human Ok trận này không biết là có chơi được 6 human không đây Khó nhở Bây giờ mới có hai con human thôi Mà round 12 rồi anh em ạ Ui mẹ ơi toàn hai sao kìa bốn con hai sao Thôi thôi thôi, thôi. Thế thì đỡ thì đéo là được Ui, nó tuôn là có tinh cơ rồi Ê Vẫn có thể ăn được Vẫn có thể ăn được Ờ Ui <laughs> rồi ui Vẫn có thể ăn được Ờ Ui rồi Nhưng mà đéo có sách Mẹ cay nhờ Đéo có flame giạt ạ Chả nhẽ lại rôn Thôi anh em ơi Không roll đâu <laughs> Rôn đéo giờ này Thôi chúng ta từ từ Đánh bình tĩnh thôi Lấy cái chuỗi cũng được Lấy cái chuỗi thêm tí nữa Bao giờ 50 tiền rồi luôn Tầm này cứ ừ, lấy cái chuỗi đã Lấy cái chuỗi đã anh em ạ à. <clears throat> Nhìn khéo khéo thế thôi toàn một sao Khỏe phết anh em nhở Khỏe phết đấy chứ Trông thế thôi mà đánh cái toàn mấy cái thằng ừ, bài to có ăn hết Rồi thằng này thì ăn rồi Thằng này thì thì eco ơi Thua làm sao được <laughs> Nhưng mà cũng tiếc là vẫn chưa có cái bộ human ở trong này Hơi tiếc rồi chúng ta có chuỗi Bây giờ mong chờ cái việc gặp cái thằng kia rồi Có chuỗi thôi Trận này nói chung là không có rớt Nhưng mà chúng ta ra được cái con gấu Gấu mết thì chúng ta cứ hướng tới cái đội hình 9 mét thôi nha anh em nhá Thôi chốt cho nó nhanh Tôi cũng lấy toàn đồ mết rồi Đồ mết rồi không chơi vật lý nữa đâu Tầm này không chơi vật lý nữa đâu Lấy toàn đồ kỹ năng rồi Nói cứ thế thôi Bây giờ đợi ra Đợi mấy con human ra Nhưng mà kéo ra cay nhở ra đi, yêu đâu ra đi. Thằng này vẫn chơi ba gấu này. À, thế có hai người chơi gấu, thằng này chơi gấu có vẻ như là gấu assassin à. Trông thấy ghép những cái con assassin vào rồi. <clears throat> để rồi. Cắt chuối được không? Trông nó có vẻ như yếu hơn tôi, anh em ạ. Trông thằng này có vẻ như nó yếu hơn tôi. Chắc là ăn được. Ờ. Ui rồi ui. Cắt chuối thêm lần nữa. Ờ ở ờ, chuỗi của nó đâu rồi Ui giời ơi, cái thằng này mất chuỗi từ round trước rồi Không sao, nhưng vẫn còn một thằng có chuỗi nữa anh em ạ à. Còn một thằng có chuỗi nữa Vẫn có cơ hội cắt chuỗi của thằng kia Dạ ra gấu Saman này chúng ta chuyển sang chơi Saman nhỉ Vẫn chưa thấy human đâu anh em ạ à. Cay nhờ tham vọng lên level 12 của tôi đâu rồi ra <laughs> đi chứ có khi là mẹ không ra được được human thì có khi là chúng ta sẽ phải từ bỏ cái tham vọng rồi anh em ơi ý tưởng coi như là xuống sông xuống bể rồi tầm này không ra được thì thôi toàn đấy anh em ạ <clears throat> human ra sớm cơ mới chơi được ra muộn quá toàn đấy tôi thấy có cảm giác như là bây giờ lại chúng ta lại chuyển sang chơi saman gấu saman ra rồi chơi mết saman cũng ngon nhá mết saman ui bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh lại có dấu hiệu lại có dấu hiệu lại có dấu hiệu như nào đây con human đầu tiên cuốn sách đầu tiên trong cái đao này có được không nhỉ Nhìn thế thôi nhưng mà cũng khá mạnh đấy anh em ạ à. Toàn là những cái con tung trưởng thôi Trên bàn cờ bây giờ Toàn những cái con có thể tung được trưởng Metsaman Metsaman ra được gấu đá thì chơi Metsaman được nhá Chơi cả ok Ui thằng này trông vẻ khỏe đấy Có chuối à, có chuối mạnh đấy mạnh đấy nghe nói mạnh nghe nói mạnh ờ nghe nói cậu mạnh ui giời bình thường cắt chuỗi luôn có cái gì đấy hiện ra hình như là hình như là gấu đúng rồi thêm hai con gấu một lúc hai con gấu luôn gấu xin à con gấu xin không cần lắm nhỉ Cố xin lên được hai cho vào thôi Để ngoài thôi anh em ạ Tầm này mấy cái con ừ, kiểu gấu đá nó khống chế này Rồi gấu mết thì nó tung trưởng Kỹ năng thì nó khỏe hơn Đam phép Con gấu uh, gấu gấu xin thì nó phải có cái chém lan cơ Nhưng mà tôi chưa có cái bờ linh Bờ linh rồi uh, rồi rồi cái nhẫn Cái nhẫn này thôi được rồi từ từ đã Cứ để ở dưới nhá anh em nhá Cứ từ từ đã chưa biết chơi gì luôn ấy Tầm này vẫn chưa chưa định hình ground Human thì cũng chưa biết Không biết là có phải human không Trông tung trưởng như này thì cũng có vẻ như là ổn đấy Ui gấu đá lên được hai Gấu đá lên được hai Chơi Saman rồi Mết Saman à Mết Saman hai quân à À mười mười mười mười một quân thôi mười hai quân hơi khó Messaman lên 11 quân Lên 9 luôn nhỉ uhm. Ừ. Tầm này lên 9 thôi anh em ơi Lên 9 có cơ hội ra già Ra Dragon Line Lên 9 bộ này thì cũng phải 3 gấu 6 human ở 9 đúng không Đúng rồi 3 gấu 6 human ở 9 Sơn đồ cho gấu đá ngon hơn anh em ạ <clears throat> Gấu đá tí đấy Tầm này ra round 18 thì gấu đá hai sao là tín rồi Cổ náp Chơi với beat ok đấy Một quẹt Ui giời, combo này một phát chết luôn Sau một lần tung trưởng là tất cả cũng chết Giờ chắc chỉ sợ mấy cái thằng lai thôi Tầm này anh em bảo tôi có lên tích sách không nhở à, Avenger Live bây giờ mới ra Có chơi human nữa không Sự lựa chọn Chọn như nào đây? Bây giờ có chơi human nữa không đây? Thực ra vẫn còn thiếu Thiếu tới hai con human nữa cơ anh em ạ Làm thế nào để đủ bộ human đấy? Kích hoạt bằng wizard Cũng là một phương án Ui Nhưng mà như thế thì nó hơi khéo nhá Phải level 10 à? Level 10 kích hoạt 6 human 3 gấu à? 6 human 3 gấu 6 human cơ là 7 con đấy Kích hoạt wizard là 7 con rồi 3 gấu 3 gấu đúng là level 10 luôn ạ à. Muốn lên level 10 thì phải có sách thì mới lên được Thằng này chơi cái gì đây Gấu kết hợp với cả Cả cả cả Mech Goblin Nhưng mà không sao Mấy cái thằng kiểu đấy nó yếu hai gấu mết rồi này Có chơi không đây ừ. Đủ human chưa Vẫn thiếu một con Mẹ ơi vẫn thiếu một con vẫn thiếu một con phải roll Thêm một con wizard nữa cơ Vẫn phải roll Đây rồi Ui Nào tớ Đây Đủ slot không Bớt hai con ra Đây con này Xong rồi 6 human 3 gấu 3 mét Ok ổn áp 6 human 3 gấu 3 mét Có vẻ ổn đấy Bắt đầu từ round 20 tôi bắt đầu có 6 có 4 quyển ờ, sách mỗi round ạ. Hơi chậm nhá. Không biết có lên kịp không đây. Bài ra chậm quá ra là con rồng năm tiền rồi này Lên 10 luôn chứ còn gì nữa Ui đấu đủ tiền lên 10 Cho thêm con uh, này vào Hút mana con rồng này không đủ tiền phải lóc lại à Bán gấu ở đi là đủ tiền Rồi ok 5 rồng 9 mét 5 rồng 9 mét Chúng ta sẽ có 5 rồng 9 mét ở level Ui Lại ra Saman này Hay chưa Saman nhở 5 rồng 9 mét ở level 12 cơ Nhưng mà chúng ta chơi Saman thì chúng ta 11 level là chúng ta có 6 mét kết hợp với cả 4 Saman cũng khỏe, bộ đấy cũng khỏe anh em ạ. Chuyển sang 4 Saman nhờ. Chính ra ra nhiều gấu Saman chơi chơi chơi chơi chơi mết Saman ngon hơn ấy. Chơi mết Saman ngon hơn ấy. <clears throat> Blink chuyển bài. Đây này, nó ra cả con Saman này. Chả nhé lại không chơi Messaman trong cái trận này Nó ra nhiều mà không chơi có bị ngu nhỉ Nhưng mà tôi muốn chơi cái cái bài mà có con gấu mết nó làm co trong bộ 9m quá anh em ạ Bình thường là chơi 9m fake là không chơi được thế đâu Phải chơi 9m hàng real ấy Tức là 9 con mết thật ấy 9 con mết thật mới chơi được kiểu thế Bán này đi rồi 9 con mết thật Chúng ta chơi hẳn 9 mét 9 mét luôn Đúng nhỉ Không biết là chúng ta có đi đúng không Nhưng mà có thể lên được 12 đấy Tôi nhìn thấy giống như là lên được 12 rồi Bây giờ nó khá mạnh rồi anh em ạ Tầm này khá mạnh rồi Thằng này gấu gấu bít Gấu bít không sợ Gấu bít không sợ Tôi tung trưởng phát là thổi bay ờ, toàn bộ đội hình thôi không biết là lên được 9 mét xong rồi con gấu gấu gấu mét ấy nó lướt thì thế nào nhỉ anh em nhỉ Lướt đến đâu à đóng đá đến đấy à? Ui rồi kinh đấy, chắc kinh ấy Đóng đá không khác gì là cái con gấu đá nó tung trưởng luôn. và nó còn mạnh ấy chứ. 9 mét nó tăng sức mạnh cho cái lướt đấy kinh lắm. Vừa đóng đá lại vừa giết được đối thủ thì nó sẽ lướt liên tục thôi. Lúc đấy chắc cái con rồng à cái con ờ, con con gấu mết chắc là phải mệnh danh ông hoàng đóng đá. <clears throat> ông hoàng không chế ờ đúng rồi, ông hoàng không chế. Kinh thật. Không biết là có làm được cái đấy không? Chúng ta còn thiếu khoảng 12 quyển sách nữa thôi anh em ạ. 12 quyển sách nữa. ba lượt nữa thôi, ba lượt chiến thắng nữa thôi là được. ba lượt chiến thắng nữa thôi. 12 cuốn, mỗi cuốn mỗi lượt là được chúng ta được 4 cuốn. Chuyện này có vẻ như là tôi xanh quá mức cần thiết Ở đây, ui rồi ui rồi Con thuyền mà nó được được đặt ra là coi như là tất cả đội hình của đối thủ của Toang luôn Rồi Hai lượt thắng nữa rau quái là một rau nữa thôi là được rồi Hay quá nhờ Tôi lại có một cái ý tưởng mới anh em ạ Tự nhiên tôi lại có một cái ý tưởng mới <laughs> Tôi vừa có cái ý tưởng mới xong Tôi lại, lại nghĩ lại rồi Có khi chúng ta lại không chơi 9m Bỏ đi Không chơi 9m nữa anh em ạ Chúng ta chuyển sang chơi um, Cái bộ nào đấy mà đánh được cả bộ lai nữa anh em ạ 9m nhiều khi còn bị thua bọn lai đấy Chưa chắc đã ăn ở đâu Chẳng mấy khi xanh <laughs> Anh em nhìn trận này ờ, tôi có một chuỗi 15 trận thắng liên tiếp vàng khoe Chẳng mấy khuy anh em ạ Chẳng mấy khuy xanh như này Tội gì mà không làm một cái bộ siêu cấp Anh em nhở Mắc binh <laughs> Úi rồi Ra cả tôn ngộ không Ra cả Lancer Nhưng mà thôi <clears throat> Anh em nhìn cái bài ờ, uh, 6 Glacier uh, ờ, Beat nó cũng nhiều rồi <laughs> Tôi làm ít nhất là hai lần rồi Ở trên kênh rồi làm thêm video clip nữa chắc là anh em ngời thôi anh em nhá thôi thôi bỏ đi ờ, nhân tiện có con gấu đá tôi làm bộ khác làm bộ siêu cấp luôn chả mấy khi làm bộ siêu cấp anh em à một bộ khác nhá một bộ khác <laughs> tôn ngộ không bit có cả chém lan đây này có chém lan này glacier bit thì cũng mắc bình đấy tôn ngộ không glacier bit thì cũng mắc bình đấy chứ không phải là không đâu nhá trận này là nếu mà uh, chuyển sang tôn ngộ không biết là tôi đã làm được ba lần cái đội hình như thế nếu nó chính xác nó là như thế bây giờ mới ra gomez này ui đang định chuyển bài đang định chuyển bài lại ra gomez ạ hay là chơi 9 mét tiếp <clears throat> vẫn giữ lại con rồng này tôi vẫn giữ lại con rồng hay chơi 9 mét tiếp nhở tự nhiên tôi lại lại lại muốn là chơi cái bộ bộ khác Lâm rồng Vứt human đi rồi nhỉ đúng không Chúng ta vứt human đi thôi Vứt human đi thôi cho rồng vào thôi Cho rồng vào thôi 5 rồng Đủ 5 rồng rồi đấy hai già 5 rồng Rồi 5 rồng 6 mét đã Tạm thời thì 5 rồng 6 mét đã anh em ạ Ui tôi thấy tôi vẫn khỏe lắm Vẫn chưa có dấu hiệu vứt chuỗi ở đây Ui lại ra gấu đá này Nếu mà năm rồng 6m thì lại không chơi con gấu đá này Ui ra cả đá sập turit này Thôi được rồi tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi anh em ạ Một cú xoay bài không chơi mết nữa anh em nhá <clears throat> Anh em đoán được chưa Anh em đoán được chưa Anh em đã đoán được chưa Đây rồi Rồi bán mấy con mết để đi anh em ạ Tôi biết tôi phải chơi gì rồi ra gấu đá ba sao thì không chơi như thế Chơi như này cơ anh em ơi Gấu đá làm co của cái bộ nào Anh em đã từng xem tôi rồi Anh em nhớ không Anh em nhớ cái bộ Egosit không Gấu đá kết hợp với Egosit anh em ạ à. Gấu đá 4 Egosit vào cho tôi 6 Egosit Mạnh cực kỳ luôn Gấu đá làm co anh em ạ à. Xem nào Liệu có thể chiến thắng được bọn line này không Tầm này thì hơi khó Tầm này thì hơi khó Tầm này thì vẫn hơi khó Ui nhưng mà tôi nhìn thấy giống như kiểu có vẻ như là tôi vẫn ăn được này Có phải không? Có ăn được không vậy? Không không không, chắc không ăn được Chơi mết thì gặp nai này thì thì không ăn được Lọt một con, nhưng mà mất chuỗi Mất chuỗi cho Đỗ Kiên à Dragon Clay 2 sao <clears throat> Thôi Tôi nghĩ là Chơi uh, cũng không chơi năm rồng nữa anh em ạ Thôi bỏ đi không chơi năm rồng năm rồng Exit thì nó hơi khèo Ờ, chúng ta chuyển ra chúng ta chơi uh, ờ, Exit Warlock anh em ạ. Exit Warlock khỏe hơn. Đúng không? Liệu có thể là năm rồng 6 Warlock được không nhỉ? Ui, ra Lancer nhiều thế. Exit Có khi là bỏ rồng luôn ý Có thể là bỏ rồng luôn Đúng không? Level 12 là chúng ta có gì? 5 rồng à? 5 rồng 6 Exorcist ở level 12 à? Thừa 2 slot Nếu mà 5 rồng 6 Exorcist thì vẫn thừa 2 slot 5 rồng 6 Exorcist 6 Exorcist ở trong này có hai con rồng rồi đúng không? Vậy là thêm 3 rồng nữa thôi ba con rồng nữa là ở level 9 Level 9 Level 10 là chúng ta có 5 rồng ờ, Tức là chúng ta cần level 10 thôi Vẫn kẹp được thêm Kẹp được 4 Warlock nữa à, Ui có cả bom này hmm. Ở level 9 là chúng ta sẽ có 5 rồng Ở level 10, 5 rồng uh, 6 Ego Ở level 10 đúng không? Vậy là level 11 lên level 12 thêm hai con warlock nữa là sẽ có bốn warlock đúng rồi bốn warlock năm rồng bốn warlock năm rồng ui đây rồi ui rồi đây rồi anh em ơi dark spirit lên hai sao 6 Egosit 6 Egosit bốn lóc năm rồng Ừ Chúng ta lấy cái giáp nhở Lấy giáp xương đúng không Lấy giáp xương thôi Đúng rồi Lấy giáp cuối anh em ạ Trừ giáp nó mới khỏe được Tính lại nào Tính lại chuẩn phát <clears throat> Vẫn còn thời gian để chúng ta chuyển uh, Chúng ta có 6 Exorcist đúng không 5 con 5 con Exorcist kết hợp với hai Wizard Là 7 con Đúng không 5 rồng trong hai con Egosit Trong 6 Egosit thì có hai con rồng rồi Thêm ba rồng nữa là 10 con Là 5 rồng Tức là 10 con sẽ có là 5 rồng 6 Egosit Vừa đủ luôn hả 5 rồng 6 Egosit là 10 con 11 con là thêm con gấu Vậy đéo được Đéo được anh em ạ à. <clears throat> Không được Vẫn thiếu slot 11 mới đã thêm được một con gấu thôi 5 rồng 6 exit thì 11 mới thêm được con gấu Không được <clears throat> Vậy là chúng ta phải chơi ở level 12 Chúng ta mới được có hai Warlock thôi Thế không chơi được Thế bộ đấy yếu Chơi phải chơi bốn lock mạnh cơ năm <clears throat> rồng thì thực ra tung trưởng sớm cũng có làm được gì nhiều nhỉ Chắc cũng chả làm được gì nhiều Thì là vứt gấu đi, vứt bớt hai con gấu 6 Exorcist thôi Vẫn thiếu một con Exorcist nữa Thiếu một con Exorcist nữa Round sau cho vào đi Đúng không? Đúng rồi Ui thằng này chơi gì đây Tôi bây giờ tôi mới để ý Lóc lại con bom nào Lóc lại con bom tôi cũng không Saman hay sao á ủa bây giờ mình đang làm gì nhở Ê từ từ đã nhở Bây giờ làm gì nhở Hay thôi bỏ bộ rồng đi Đúng rồi Xem nào Nếu mà bỏ bộ rồng đi nhá Thì được thêm 3 slot 4 slot nữa 4 slot 4 slot tức là thêm 4, 4 con nữa Thêm 4 con nữa Đúng không Bỏ ba con rồng đi mà Bỏ ba con rồng Bỏ ba con rồng đi này Tôi từ từ đã nhá. Bây giờ 6 Exorcist đã 6 Exorcist kẹp gấu thì tức là ở level mấy 6 exit là 7 con này tính cả hai con wizard này kẹp gấu kẹp gấu là ở level uh, ờ, 8 con này vậy là 8 12 trừ 8 là 4 4 slot nữa 4 slot nữa sẽ cho 4 con warlock nữa vào có được 6 warlock không được vẫn được đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi anh em ơi 6 warlock 6 Warlock, uh, 6 Egosit anh em ạ. À. Đúng rồi. 6 Warlock, uh, 6 Egosit. Ok ok ok, ok. Rồi, bán gấu đi đủ anh em ạ. À. Bán gấu đi đủ. <clears throat> Đây. Đủ chưa? Ui rồi ôi, đủ rồi. Anh em ơi, vậy là chúng ta đã đủ bộ 6 Egosit, 6 Warlock, uh, kẹp gấu. Kẹp gấu làm co, tôi nghĩ là tôi cũng chỉ làm được một lần như này thôi. Anh em ơi sẽ không có lần thứ hai đâu Đâu rồi con gấu bờ linh lên Lướt một lần đá Lướt lần thứ hai Ơ sót nhéo đứng im được con lao quả kia Tung trưởng Thôi chết rồi Máu đang rút dần Ui lướt được rồi Con gấu tiếp tục tung trưởng Hồi lại máu anh em ơi Con gấu hồi lại máu Chỉ còn có hai con thôi Ui rồi Con gấu lướt một phát chết cả hai luôn Chết một đôi luôn anh em ơi Ui Trò chơi kết thúc mất rồi anh em nhìn cái con gấu nó giúp tung trưởng một phát cả tôn ngộ không lên lên Lancer chết luôn Khỏe thế Đấy, giới thiệu anh em line up siêu cấp vô địch 6 Exit, 6 Warlock Kẹp gấu đá Ui sồi ôi Trông kìa Nó lướt một phát tôn ngộ không chết luôn <clears throat> Kinh thật đấy Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like anh em ờ, chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh để xem tiếp những clip tiếp theo anh em nhé Cảm ơn anh em, tạm biệt anh em Bye bye